mọi người Hiện tại thì Tiên đang ở trong lounge và chuẩn bị đáp chuyến bay đi Thái Sau khoảng 3 năm thì Tiên đã trở lại Thái Lan và lần này sẽ đi với lại các bạn uh, nhân viên ở trong công ty uh, Hẹn gặp lại mọi người ở Thái Lan Welcome to Thailand Welcome to Bangkok, Bangkok, Bangkok <laughs> Sawadika Ê không, hồi, trước mình đi mình cũng Sawadika là Sawadika Hiện tại thì Tiên đang ở uh, sân bay Bangkok và chuẩn bị uh, bắt Grab về tới uh, apartment Thì lát nữa về tới khách sạn thì Tiên sẽ cho mọi người xem thì Tiên đã đến uh, cái apartment này rồi Bây giờ Tiên sẽ làm cái room tour cho mọi người xem nha Thì uh, đây là cái cổng ra vào Thì đi vào đây nó cũng rất là đơn giản Nó là một cái bàn, xong rồi cái sofa Rồi đây là uh, cái phòng của Tiên Ok bye bye Và đây là cái toilet Thì uh, Tiên có thay ra cái quần này mặc cho nó thoải mái và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn chắc là sẽ đi ăn ở Siam thì sẽ giảm hơn bên tụi mình ờ, đã đến chỗ ăn rồi mình đi hiện tại đang ở Siam Paragon và ăn đồ Thái Lan thì lấy đồ ăn ra mình sẽ quay cho mọi người xem không không thì thời tiết uh, rất rất là đẹp rất là nắng chỉ có là nó rất là nóng rồi, rồi nhưng mà không sao cả rồi đeo cái khẩu trang đeo khẩu trang mà nó nó nó nó, nó mở cái kiến của tiên không thấy được ủa hello anh, mọi người anh chưa có tặng hoa sinh nhật cho em rồi biết rồi nhưng mà người ta hay nói á là you save the best for last thôi anh đừng có xạo đi nên hôm nay đi thái tiền thích cái gì Cloud sẽ không thì mua Tiên sẽ cứ thích <laughs> ok chọn nhớ nè không lát anh nói rồi hôm nay em đi em chọn cái gì á chọn đi rồi anh mua cho yeah ok đang là tháng của LGBT cho nên là uh, kiểu support LGBT là Thái đã trải cái dải màu này cấp siêu ảm luôn mọi người siêu đẹp hiện tại thì Đen đang ở ờ, một cái chỗ bán đồ gọi là e-shop là bán rất là nhiều local brand ở Thái Lan á mọi người và giống mô hình của Tiên đang làm hiện tại thì Tiên thấy nó rất, rất là hay và đây là một những tương lai thì Tiên sẽ làm cái so nó phải bự như vậy cho nên là đang rất là mong chờ vào dự án của mình kẹp đi wow. Ok, tụi mình đang ở màu cam màu đen wow matching hello tôi không <laughs> mình đang ở xe là sao để mời quay cho mọi người xem nha chỗ ngồi mọi người nên là đó phải đu bám đu bám good morning hôm nay là ngày thứ hai tiên ở bangkok và uh, bây giờ thì tiên mình đang chuẩn bị để đi à, ăn sáng thì đang à, đi sắp quay so sánh với giá mà đi bts với lại grab thì ra là nếu mà đi đông thì không chênh nhau mấy còn nếu mà đi uh, người thì nó sẽ tiện hơn nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nếu mà các bạn đi đông thì khá là bằng nhau bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn ở một cái chỗ mà tiên rất là hay ăn ở thái lan ok let's go Will Linh đã đi làm hả? Tiên đã đến cái chỗ ăn điểm tâm rồi và đây là cái chỗ mà Tiên khi nào cũng đi khi mà Tiên đi Thái Lan nó đi làm Trong đêm xong rồi tụi mình đã ăn xong rồi bây giờ tiên đang ở Icon Siam thì là Icon Siam là một cái mall cực kỳ lớn ở Thái Lan nhưng mà kiểu mỗi lần mà tiên đi tới Bangkok là kiểu tiên đi tới mall này mà tiên đi vẫn chưa hết luôn nó quá là bự nhưng mà có rất là nhiều đồ đẹp và có thể mua được bạn nào chưa bây giờ tới Bangkok mà muốn thử xem là có cái shopping mall nào là đẹp thì tiên thấy Icon Siam là một chỗ các bạn phải nên đi percentage giấu phần trăm của mọi người ở bên trong Icon Siam thì đây là một cái cà phê rất rất là nổi tiếng à, mà ai đến Thái Lan thì cũng thấy là đã check in qua họ chụp hình rồi thì hôm nay tiên sẽ uống thử xem là nó có như lời đồn hay không à, tối nay thì tụi mình tính đi chợ chợ tu trạc à, để xem coi là à, có gì ăn uống cũng như là mua mấy cái đồ vui vui ok hiện tại thì tiên đang ở ờ, chợ check to check rất là nóng mọi người thời tiết nó còn nóng hơn việt nam nữa à, nhưng mà bây giờ tiên đang ờ, ngồi đợi để được làm massage chân tụi mình đi nãy giờ cũng rất là nhiều tưởng qua tới giờ rồi bây giờ massage một chút cho nó có tinh thần đi tiếp Ok thì Tiên mới uh, đi ăn về là bây giờ sẽ remove make up để chuẩn bị uh, đi ngủ cho ngày mai Mai tụi mình sẽ đi uh, museum, đi một cái uh, uh, triển lãm rất là đẹp ở Thái Lan Rồi mai Tiên sẽ vlog lại cho mọi người nha Bây giờ Tiên sẽ đi remove make up và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Bye bye Good morning hai thứ ba mình ở Thái Lan và à, bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn sáng và sau đó thì mình sẽ đi một cái bảo tàng rất là đẹp ở Bangkok có tên là Mocha thì cái bảo tàng này ở Chicago cũng có rồi nó là Museum of Contemporary Art đó mọi người nó cũng rất là nổi tiếng ở worldwide thì lấy nửa tiên sẽ ờ, quay cho mọi người xem là hôm nay đi cái bảo tàng như thế nào nhé so let's go à, thì Tiên đã tới trong lò 21 rồi sẽ đi Tiên ăn cơm gà Hải Nam thì một phần như vậy mọi người Việt Nam thì không nhớ là con nó tầm bao nhiêu tiền nhưng mà ở đây tiền đang ăn đó là nó có có 32 bạc à, như tầm 20 ngàn Việt Nam á mình đang suy nghĩ là làm sao tại sao nó rẻ như vậy luôn á một phần cũng nhiều lắm nha gà cơm rồi sụp mind blow này là bánh mì chấm muối pandan đó mọi người pandan là gì pandan là lá dứa đúng sốt lá rồi dứa đúng rồi sốt lá dứa trên là nó có một cái salad wow không đây là sẽ ăn một cái quán là ngày xưa đi có đang ăn rồi bây giờ tới chỗ đó kiếm thì nó là không còn nữa rồi cho nên là bây giờ mình sẽ ăn lẩu MK thì lẩu MK ở Việt Nam cũng có rồi nhưng mà original ở Thái Lan nên là uh, chị cũng muốn ăn tại vì tiên cũng ăn bên Thái rồi mình cũng rất là ngon bây giờ không còn. Ok mọi người thì Tiên đã về đến Việt Nam rồi và sorry mọi người rất là nhiều là ngày cuối cùng Ờ, kể lại một câu chuyện thì nó rất là dài nhưng mà tụi mình mém nữa bị trễ máy bay cho nên tiên phải kiểu chạy và không có một cái thời gian nào mà quay cái ngày cuối cùng luôn à, cho nên là bây giờ về tới Việt Nam rồi mới có thời gian quay cho mọi người à, thì tiên cảm ơn mọi người rất rất là nhiều đã coi hết cái video vlog lần này và hẹn mọi người một cái vlog ở tuần sau tiên cũng sẽ đi du lịch tiếp nhé yeah. ok bye